Chào các bạn, Hoàng phát sinh tập hộp và Innovity S màu vàng tấm lặng Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp Chi khá và chi tiết này Ổ khóa cơ Thẻ từ Innovity Rồi quay cận luôn nha, quay cận khóa luôn đây là món hạt tiền, kim khô kim kiềm khô bye bye rồi mở kim tra luôn bọc tem luôn đây, đây là mặt trong của khóa mặt trong của khóa wow nhìn cũng khá là tinh tế nhìn nè à, và ron tức là tật mọi thứ rất là chỉnh chu luôn màu vàng sang trọng luôn ổn áp đây, đây là mặt trong và đây là mặt ngoài cái quan trọng là mặt cái ngoài quan trọng nè. là mặt ngoài thế này wow bóng loáng à, mặt mặt ngoài là dạng à, kính ừ. kính cường lực à, vân tay à, thẻ thẻ có chữ khe có chuông cửa luôn nha mọi người chuông cửa luôn bên ngoài viền rất đẹp rất chi tiết luôn à, ổ cắm uh, à, mini, micro USB quá đẹp luôn lên nhà mà nhà gỗ là cực kỳ sang luôn